chào tất cả anh em nhé tiếp tục với video này tôi lại uh, giới thiệu cho anh em về cái uh, bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang Đấy. bộ hột tài xỉu này thì là bên uh, cơ sở tôi mới cho ra mắt anh em để cho anh em nào mà đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì anh em không cần phải uh, không cần phải uh, không phải nghĩ ngợi gì đến uh, cái chuyện là uh, tang tích của cái bộ hột mà anh em mang vào anh em chơi nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu đây anh em nhìn thấy rất là trong nhé trong nhìn xuyên thấu luôn anh em này à. đó đúng không đấy. đấy thì cái bộ hột này à, tôi à, không à, thử cho anh em nam châm dọn đèn mà tôi chỉ thử cho anh em nước muối thôi nhá đấy cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu trong suốt hay bộ hột tài xỉu trong đấy nước muối rồi ok đúng không anh em đấy, có lẽ là cái bộ hột này anh em chỉ cần thử nước muối là xong tại vì là thử nam châm hay là thử uh, thì anh em nếu mà có thì là anh em cũng đã nhìn thấy ở trong cái hột này rồi bột nó bột trong nên là có làm hít hay là có làm nam châm đi chăng nữa thì thì à, nó vẫn có thể nhìn thấy được Đấy, nên là cái bộ bột này anh em chỉ cần thử nước muối là xong Đấy, nước muối thì nổi đó đây chính là cái bộ hột tài xỉu trong trong suốt Đấy, trong suốt anh em nhé thì cái bộ tài xỉu này bên tôi uh, cho ra mắt anh em và cũng đã sơ qua uh, cân đối chỉnh sửa cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em uh, đi lắc tài xỉu anh em có thể là giữ được uh, hột tài xỉu anh em lên tài xuống xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì video ngày hôm nay thứ nhất là tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên tôi bộ hột tài xỉu trong đấy, bộ hột tài xỉu trong và hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu trong này đấy. thì à, cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi lắc ấy, thì à, cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em nhé Đấy, còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu Đấy, cái cách lắc chữ tài tứ xỉu thì anh em à, thì anh em à, khi anh em mua hột hay là anh em à, đặt hột ở bên cơ sở tôi ấy thì anh em tôi sẽ chia sẻ cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu trong này đấy nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi uh, lắc tài xỉu nhá đấy. thì anh em nào muốn uh, sở hữu cái bộ hột này và quan tâm những cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu trong này thì anh em cứ ờ, liên hệ với tôi qua số điện thoại này đấy, và anh em có thể là kết bạn zalo đấy thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc tôi sẽ tư vấn cho anh em ở trên zalo cũng được đấy. thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em bằng cái cách lắc bình thường thôi nhé cứ lắc bình thường thôi xem tỷ lệ của cái bộ hột này nó đi có đều hay không nha xỉu này chắc chắn phần trăm 80 phần trăm nó sẽ lên tài cái này nhé mở cho anh em này ba bốn năm đúng không chắc chắn chén sau nó sẽ là xỉu tám bảy tám mươi phần trăm nó là xỉu xỉu này một hai ba tiếp tục cho anh em tài 80 phần trăm là tài tài 13 nút đúng không anh em tiếp tục mở xíu tài tài một nút xíu đấy cái chén này nó đứng ở chén 11 đấy thì à, đôi khi nó cũng phải có những cái chén phản chứ không phải là không có đấy thì à, không có cái đồ nào là 100% cả trừ cái đồ camera thôi nhá tiếp tục cho anh em thì chắc chắn 80 đến 90 phần trăm nó sẽ không đứng ở chén thứ hai chắc chắn chén này nó sẽ đi 134 đúng không anh em rất là hiệu quả đấy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy, hướng dẫn cho anh em cách cách lắc giữ tài giữ xỉu thì à, anh em nào mà mua bộ hột này đến cơ sở à, đến chỗ tôi mua cái bộ hột tài xỉu trong này anh em đi lắc ấy, thì anh em sẽ được hướng dẫn một cách hiệu quả nhất khi hiệu quả nhất để cho anh em có thể về anh em đi lắc tài xỉu nó cho anh em cái tỷ lệ phần trăm thắng cao nhé thì bây giờ đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một hai năm tiếp tục giữ xỉu cho anh em này bốn bốn một tiếp tục giữ xỉu này 115 tiếp tục 134 trái này tôi lắc hơi mạnh tay một chút rồi Đó, hơi mạnh tay một chút không biết trái này lên tài không vẫn là 134 luôn nhá đó chén này thì nó lên tài lên tài anh em sẽ giữ tài luôn tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé 3 4 6 tiếp tục giữ tài cho anh em này 80 phần trăm là tài chén này tôi cực kỳ kết tay tôi cực kỳ chuẩn mở cho anh em này 356 tiếp tục giữ tài 156 356 tiếp tục này Đấy, cái chén này nó ra về 123 à, đấy thì anh em lên tài xuống xỉu nó cũng rất là đơn giản nhá đây tôi sẽ lên tài cho anh em này 90 phần trăm là tài mở cho anh em đó đúng anh em xuống xỉu 90 phần trăm xuống xỉu đấy rồi cái chén này thì nó đã bị phản chén thì nói chung là không có cái gì 100 phần trăm cả đấy thì chén này tôi sẽ làm lại đó nó chỉ đứng cho anh em một chén thôi đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng với cái tỷ lệ phần trắng cái với cái tỷ lệ phần thắng lên đến 7 đến 80 phần trăm nhé đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong này cái bộ hột tài xỉu mới nhất và độc quyền ở bên tôi